Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh chia sẻ về kiến thức làm đẹp của Nhị Nguyễn Official Một làn da đẹp là một làn da uh, gìn giữ được vẻ căng bóng, mịn màng và không có các dấu hiệu như là nếp nhăn, nếp sạm, lão hóa vân vân. À, ngoài việc uh, sử dụng những cái sản phẩm những cái sản phẩm dưỡng da bên ngoài thì việc bổ sung những cái dưỡng chất thiết yếu cho da bên trong cũng rất là quan trọng à, thực chất khi da xuất da của chúng ta xuất hiện những cái dấu hiệu như là da khô à, à, thô ráp à, da sạm à, bị à, à, nếp nhăn hoặc là da lão hóa sớm là à, thực chất là do da của mình à, thiếu um, dưỡng chất nào đó trong một thời gian dài vậy à, việc à, bên cạnh đó thì việc ăn kiêng hay là cái chế độ ăn uống không lành mạnh thì nó cũng khiến cho làn da của bạn gánh chịu những cái hệ lụy không mong muốn vì thế sử dụng những cái thực phẩm à, có cái dưỡng chất thiết yếu đó là cái nguồn à, dinh dưỡng cung cấp cho da cũng như là nguồn dinh dưỡng để cải thiện sức khỏe của mình để từ đó giúp da của mình trở nên căng bóng và mịn màng hơn à, hôm nay mình sẽ xin chia sẻ cho các bạn là à, ăn gì để cho da đẹp à, những loại thực phẩm nào tốt cho da à, để à, cung cấp những cái dưỡng chất thiết yếu cho da để da trở trở nên là căng bóng mịn màng và hồng hào hơn nếu như bạn thấy cái video của tôi có thể giúp ích cho một ai đó thì hãy chia sẻ cái video này cho họ và đăng ký kênh để và đăng ký kênh để nhận được những cái video mới nhất và một loại thực phẩm không thể nhắc đến trong quá trình là giúp da đẹp hơn có thể kể đến là cá hồi cá hồi à, chứa ít chất béo à, chứa nhiều chứa nhiều protein tốt à, các vitamin như là vitamin à, D vitamin B12 à, vitamin B3 à, sắt kẽm thì ngoài ra cá hồi còn chứa à, uh, omega 3 và omega 6 đây là những uh, axit béo lành mạnh có tác dụng là uh, giúp uh, tăng cường độ giữ ẩm cho da uh, duy, uh, cung cấp chất dầu tự nhiên và uh, trong việc là phòng chống lão hóa cho da thì ngoài ngoài cá hồi thì chúng ta có thể có những cái thực phẩm tương tự như là cá thu cá ngừ cá trích uh, vân vân cái thực phẩm thứ hai nữa là đó chính là đậu nành Đồ cũng giống như cá hồi đậu nành có chứa những cái uh, omega 3 ít béo uh, lúc lạnh tăng sinh cái lượng collagen cho da uh, và đặc biệt là ở trong ờ, cái cái uh, axit cái cái cái omega 3 trong đậu nành nó là có nguồn gốc từ thực vật nên nó sẽ là dễ hấp thụ hơn và ít gây dị ứng hơn không những thế là đậu nành còn bổ sung những cái chất sơ tốt cho hệ tiêu hóa thì bạn có thể sử dụng uh, những cái món ăn đậu từ làm từ đậu nành rất là hết sức đơn giản như là uh, sữa đậu nành nè uh, ờ, uh, ván đậu nè hoặc là à, giá đậu nành uh, vân vân à, hoặc là đơn giản nhất là bạn có thể là sử dụng dầu đậu nành để nấu nước cái thực phẩm tiếp theo không thể uh, uh, thiếu đó là hạt chia hạt chia cũng chứa rất nhiều là omega 3 uh, ờ, hạt chia thì chúng ta có rất là dễ sử dụng có thể là uh, ngâm nước để uống thành nước giải khát hoặc là mình có thể là rất trong salad nè uh, sữa chua ngũ cốc hoặc là có thể trộn nào làm bánh nè để làm gia tăng hương vị tiếp theo nữa đó chính là cà chua cà chua hoặc là những ờ, loại quả có như chín đỏ chín mọng luôn luôn nằm trong những tốt đầu của thực phẩm tốt cho da à, bên trong cà chua có chứa những thành phần là giúp cho da trắng hồng tự nhiên và tràn đầy sức sống không chỉ có vậy mà cà chua còn uh, giúp cho chúng ta là bảo vệ trước những cái tác động của ánh nắng mặt trời chúng ta có thể là um, À, sử dụng cà chua để à, hoặc là à, có thể là ăn sống này hoặc là làm trong cái món salad hoặc là à, có thể là sử dụng cà chua để đắp mặt nạ vân vân rất là dễ sử dụng và rất là đơn giản tiếp theo nữa là ừ, những loại trái cây hào bưởi như là cam chanh quýt bưởi đây là những loại thực phẩm uh, giúp da là duy trì được nét trẻ trung cũng như là uh, tăng độ đàn hồi cho da và những cái uh, thành phần trong cái những cái loại thực phẩm này giúp có giúp ngăn ngừa lão hóa, chống oxy hóa và bảo vệ da khỏi những cái ánh nắng trực tiếp của mặt trời. Bạn có thể làm sử dụng đơn giản là bằng cách là ăn trực tiếp hoặc là uh, sử dụng làm sinh tố để uống. Loại thực phẩm thứ sáu có thể kể đến đó là ớt chuông. Uh, ớt chuông là thực phẩm à, giúp làm đẹp da và rất là giàu vitamin C ngoài vitamin C ra thì ớt chuông còn có vitamin E là à, những thành là thành phần là để tế, tái tạo tế bào da à, cung cấp những cái dưỡng da chống lại à, nếp nhăn à, ớt chuông thì mình có thể là à, sử dụng ớt chuông trong cái bữa ăn hàng ngày à, có thể là luộc hoặc là xào nấu hoặc là có thể là ăn sống trực tiếp hoặc là có thể là làm nước ép sinh tố để uống